Con nhớ làm sao Từ xa xưa ấy khi con vào đời Chẳng chờ cả đêm Ngồi nghe mẹ kể mà nước mắt rưng rưng Về mong rồi oa lên khóc giọt máu của mẹ bước ra chào đời mẹ đã sinh con ra đời công ơn cao vời ngút ngàn trời mây à, kia có càng núi kia có mòn lòng người còn mà nặng tình thương năm tháng dần trôi giờ đây con đã lớn khôn nên người không thể nào quên tình cha lòng mẹ gian khó ngày đêm bạn bè thương bên chung quanh cùng nhau rất chia ngọt lành cảm ơn tất cả cảm ơn cha mẹ nghĩa công sinh thành mẹ đã sinh con ra đời công ơn cao vời ngút ngàn trời mây à, à ơi sông kia có cạn núi kia có mòn lòng người còn mắt nằm tình thương năm tháng dần trôi giờ đây con đã lớn khôn đến người không thể nào quên tình cha lòng mẹ gian khó ngày đêm tất cả cảm ơn cha mẹ nghĩa công sinh thầy ơn cha mẹ ghi trọn đời con